kết quả trận đấu bóng đá AFF Cup 2020 Việt Nam và Indonesia. Việt Nam bị Indonesia cầm chân. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn đội tuyển Indonesia, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi dựng xe buýt của đội bóng xứ Vạn Đảo. Trong suốt 90 phút tranh tài, nhà đương kim vô địch bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối phương. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia hòa nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, Việt Nam và Indonesia đều có 7 điểm sau hai lượt trận, nhưng chúng ta đứng thứ hai bảng B do thua về chỉ số phụ. Tuy nhiên, cơ hội vào bán kết của đội tuyển Việt Nam vẫn rất sáng khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo gặp Campuchia ở lượt trận cuối. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia phải quyết đấu với nhau để tranh vé vào bán kết. Kết quả trận đấu trong cuộc họp báo sau trận Indonesia ở AFF Cup 2020 tối ngày 15 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối bình luận về lối đá tự thủ của đối phương và tuyên bố dốc toàn lực thắng Campuchia. Tôi nghĩ không nên đánh giá chiến thuật của đối phương, mà thực ra cũng không đánh giá được điều này. Việt Nam đôi khi cũng chơi phòng ngự mà. Chúng ta không nên đánh giá về họ, huấn luyện viên Park trả lời khi được đề nghị đánh giá về lối chơi tự thủ của Indonesia. Đúng với tâm thế đối đầu gần đây, Việt Nam thi đấu áp đảo, cầm bóng 70% và tung ra 20 cú dứt điểm so với chỉ một của Indonesia. Tuy nhiên, đội tuyển không thể khoan thủng hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ và lần đầu dưới triều đại Park Hang-seo không thắng đội tuyển xứ vạn đảo. Diễn biến này trái ngược với trận thắng dễ Malaysia 3-0 ở lượt trước. Việc không thể cụ thể hóa ưu thế về thế trận thanh bàn trong hiệp một được cho là khiến Việt Nam gặp khó khăn hơn sau giờ nghỉ. Tôi nghĩ các cầu thủ cũng đã phát huy vai trò của họ rồi. ghi bàn được thì tốt, không thi đành chấp nhận vì trận này họ cũng đã cố hết sức, huấn luyện viên Park bình luận. Hà không không, Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai bảng B khi cùng có 7 điểm, nhưng kém Indonesia hiệu số, cộng 5 so với cộng 6. Dù vậy, cơ hội vào bán kết của thầy trò huấn luyện viên Park vẫn rất lớn. Ở lượt cuối, đội tuyển gặp đối thủ đã bị loại Campuchia, trong khi Indonesia đụng Malaysia. Huấn luyện viên Park đánh giá Indonesia hay Malaysia đều chưa chắc chắn vào vòng bán kết. Việt Nam đứng thứ hai nhưng chỉ kém Indonesia một bàn. Loạt cuối, chúng tôi chỉ phải gặp Campuchia, còn Indonesia phải đương đầu với đối thủ truyền kiếp và khó chơi là Malaysia. Chúng tôi sẽ dành toàn lực để thắng Campuchia.